thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo các bạn sẽ móc một đầu ở lò xo mà tôi cũng đã cày hở ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng các bạn móc vô để nó tránh chà trượt chạm vào cái mép ngoài của cục pin là cực âm sẽ gây ra độ mạch hư pin thì các bạn móc vô rồi thì cái đầu dấu trừ các bạn sẽ đẩy vào bên trong đầu còn lại của lò xo các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin này để nó tiếp xúc lại với nhau thì sau đây tôi cũng sẽ thử ờ,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 thứ hai á, là các bạn phải cắt mỏng ra thì mới để lọt được vào bên trong bếp nướng này vì cái độ hở giữa cái bếp nướng vị nướng này với cái mặt trên của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra khi nướng thì nó rất là tiện lợi các bạn chỉ việc cắt đồ nướng rồi mình nêm nếm bỏ vào bật bếp lên là sử dụng thôi chứ không như cái cách nướng uh, truyền thống khi nướng thì ta lại phải đốt lửa than và trong khi nướng thì lại có khói bụi rất là bất tiện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 còn đối với dòng bếp này thì tôi chỉ tặng à, nguồn 3V thì đây là cái nguồn 3V này các bạn sẽ cắm trực tiếp vào bếp để sử dụng và không cần phải sử dụng pin nữa đây các bạn cứ cắm vô đó. thì à, qua đó ngoài cái nguồn 3V này á thì tôi cũng có tặng kèm à, thêm một cái cặp pin đây là pin đại cũ theo bếp về thì tôi cũng sẽ để sẵn vào bên trong bếp này thì các bạn cũng về về thì mình cũng sẽ để vào trực tiếp vào trong bếp này để sử dụng khi mà cúp điện á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 khi mà cái đèn à, nguồn 3V này nè nó sáng đỏ là ở cái đầu chờ này nè cái đầu này nó có cái à, nguồn ra nha nếu mà trên đèn này nó không sáng đỏ lên á là ở cái đầu chờ này nó không có nguồn ra thì các bạn à, hẹn giờ đây rồi mình sẽ bật bếp lên để sử dụng khi mà ta tuyên đoán trước được những cái món mà ta biết trước được cái thời gian nó chín á ta sẽ sử dụng cái ổ cắm hẹn giờ này nhưng khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì ở cái hộp pin này các bạn phải bỏ cái pin đại ở trong đây ra nè